né? Lá. cái mi à, cái mi à, để cho bát còn mình chơi ờ rồi ra nữa thì mi dùng lấy đừng còn bát đó chứ ơi con gà chứ con lấy cái mi để cho bán này quay hoài luôn nè công ty ta ca rồi quay lên ta ca quay ừ rất là hay chị có chuyện thằng đi với nhà tại chỗ biết thương tới bao không về về về thường sáng lộ đi nữa rồi biết bao về hát về dùm sao nữa không ăn cái gì chứ chị ca đâu quay nằm lên một bát luôn mày cà mày chu dây chờ mày lớn cái chu dây Cảm ơn cả nhà đã yêu thương nha và hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Bye bye. Thank you. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Uhm. Bye bye.